Kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy mà ai cũng phải biết. Có được thì cũng mất được, cầm lên được, hạ xuống được. Kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy mà bạn sắp đọc sẽ cho bạn biết đường đời chẳng thiếu những lúc thăng hoa, nhưng cũng không ít lúc gặp gềnh. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải biết chấp nhận. Những ai sống đến 60, 70 tuổi đời đã đi gần hết chặng đường cuộc đời mình rồi thì mới thấy được và biết được hết kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy cũng phải kinh quà khi đã là con người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn đọc những kinh nghiệm vô cùng quý giá đó để giúp bạn không ra biết nhiều về đường đời. Một, Kinh nghiệm sống đối nhân xử thế. Sống trên đời hãy thương chính bản thân mình trước, hãy thật với bản thân mình trước rồi mới tin người khác được. Có những người bạn chơi tưởng thân lắm rồi mà vẫn chưa hiểu nhau được mấy. Chỉ cần liên quan tới tiền bạc, bản thân cũng dễ thành người dưng. Có người tưởng yêu thương nhau nhiều lắm mà chỉ một tin nhắn thôi là đường ai nấy đi ngày hôm nay có tiền ở bên người này ngày mai hết tiền mất việc ở bên người kia hoặc chỉ còn lại một mình cuộc đời khó lường đừng đánh giá người này thế này thế nọ khi không biết họ phải sống khó khăn hơn mình thế nào họ phải trải qua cái gì mình đến trường còn người ta phải đi bán hàng vì người ta không may mắn như mình mình lương 5 triệu người ta lương 50 triệu vì người ta cố gắng gấp 10 lần mình. Hãy biết giá trị những gì mình đạt được, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và đây cũng là kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy mà ai cũng phải biết. Sống ở đời đừng thấy người ta hơn mà ghét, người ta kém mà khinh. Nếu người ta sai mà không giúp được thì cũng nên im lặng. Sự ồn ào có thể giết chết những suy nghĩ đẹp. Ai cũng thay đổi. Mới hôm qua còn nghĩ mình không thể sống thiếu được người này, thì bữa sau lại đã ở bên một người khác Hiện tại là như thế thì biết thế và tận hưởng nó. Ai biết trước chính mình sẽ thay đổi thế nào. Mặt trời cũng sẽ có ngày tắt, chỉ là mình không sống đủ lâu thể nhìn thấy. u Hai, Kinh nghiệm sống ăn vui hạnh phúc mỗi ngày. Ở đời nói dễ nhưng làm thì rất khó. Ai cũng nói thao thao bất tuyệt là mình sẽ làm thế này, làm thế kia. Nhưng khi bắt tay vào làm thì khi gặp khó khăn lại nản, bỏ cuộc. Ai cũng bảo nhau sống đơn giản, không nên nghĩ nhiều, nhưng chẳng mấy ai làm được. Dĩ nhiên là vẫn có những người chẳng bao giờ nghĩ gì nhiều, nhưng chắc chắn họ vẫn nghĩ tới lợi ích và sự thoải mái của bản thân họ. Kẻ ích kỷ thì sống đơn giản hơn, kẻ thấu đáo thì hay u sầu. Không biết cái nào hơn cái nào. Kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy là sống ở đời bạn hãy nhớ cầm lên được, hạ xuống được. Đường đời chẳng thiếu những lúc thăng hoa nhưng cũng không ít lúc gặp gềnh. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải biết chấp nhận từ bỏ những cái gì không còn thuộc về mình nữa và giữ tâm thái bình thản ấy để vượt qua mọi sự. Chắc chắn là không có điều gì quá tồi tệ, bởi vì bạn không hề biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả. Có dũng khí cầm lên cũng phải có ý chí để hạ xuống nó. 3. Kinh nghiệm sống về tình người, về tình yêu cuộc sống. Gặp nhau và làm việc cùng nhau là cái duyên trời định, bạn có duyên gặp người tốt, điều may Ai cũng thích nhưng không vì thế mà gặp người không hợp. Có khuyết điểm hay chuyện không vui, chúng ta lại phân biệt, bài xích duyên phận. Thế giới có hơn 7 tỷ người và bất cứ ai đi qua cuộc đời của bạn cũng đều là một ý đồ của tạo quá. Đừng phân biệt bất cứ ai bạn gặp, cho dù chỉ là thoáng qua. Đừng bao giờ hỏi tại sao ai đó lại yêu thương mình. Hãy tiếp nhận, tôn trọng và dành cho họ cả tấm lòng của bạn. Cũng đừng vì tình cảm họ dành cho bạn mà lợi dụng điều đó để lừa gạt. Vụ lợi hay làm bất cứ điều gì khiến sợi dây yêu thương ấy trở nên mong manh. Cho dù có khuyết điểm, họ vẫn là món quà vô giá mà bạn chẳng thể nào dùng tiền để mua được. Đây cũng là kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy. Hãy sống đơn giản, an vui và hạnh phúc mỗi ngày. Hãy học cách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện phức tạp thành đơn giản, chứ đừng biến nhỏ thành to. Biến rắc rối trở thành thứ khiến bạn mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, chẳng gì mà vô duyên vô cớ cả. Thế nên, đừng bình luận về bất cứ ai hay bất cứ điều gì bạn chưa hiểu rõ. Thậm chí, nếu đã hiểu rõ, cũng đừng can thiệp vì bạn không ở hoàn cảnh của họ. Bạn hãy sống cho chính mình và bớt làm chuyện bao đồng xã hội. Và bạn cũng hãy nhớ là bạn làm bất cứ việc gì cũng cần có nguyên tắc. Đến cả kẻ trộm cũng biết rõ là những thứ gì tuyệt đối không thể trộm Hãy biết yêu thương người thân bạn bè và yêu thương những người đã sống tốt với bạn. Trên đây mình vừa chia sẻ về kinh nghiệm sống ở trường đời vô cùng thâm thúy mà ai cũng phải biết. Bài viết này sẽ giúp bạn có sự hiểu biết về trường đời, có cách nhìn đời đa góc cạnh và sống an vui hạnh phúc. Chúc bạn thành công!